ngày 27 tháng 7 năm 1991, núi Nàng Tô Thị, một biểu tượng linh thiêng về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung son sắt bồng con chờ chồng tại tỉnh Lạng Sơn, bỗng dưng bị sụp đổ, kèm theo tin đồn có người đã nổ mìn để phá tượng nàng Tô Thị đem đi nung vôi. Vậy, ai đã xẻ thịt nàng Tô Thị? Hãy cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu nhé! Ngay sau khi núi nàng Tô Thị bị đổ, các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc để điều tra về kẻ tội đồ đã nổ mìn nung vôi nàng Tô Thị. Và chỉ sau 3 ngày điều tra, công an thị xã Lạng Sơn đã tìm ra và bắt giam kẻ to gan, dám phá nát biểu tượng văn hóa quý giá, bắt đầu chuỗi ngày oan ức của một số phận long đong hàng loạt các bài báo đã đăng tin về kẻ tội đồ với những hình ảnh chụp kẻ tội đồ cầm xà beng diễn động tác phá nàng Tô Thị, ghi đích danh thủ phạm là ông Đoàn Văn Thuyết. Bên cạnh đó, công an Lạng Sơn còn bắt được một kẻ tội đồ khác là ông Điều, một cư dân sống dưới chân núi Vọng Phu. Và câu chuyện của người lính bị mang danh kẻ tội đồ suốt bao năm qua vẫn bị lưu truyền đến tận ngày nay. Biết bao du khách cho đến giờ vẫn chưa biết được sự thật về số phận của nàng Tô Thị nên vẫn dành cho kẻ tội đồ ngày ấy sự phẫn nộ. Người lính ấy sau 29 năm trôi qua giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn ngồi bán quán nước ở chân núi để tự minh oan cho chính mình kiên nhẫn tự giải thích với bao lượt du khách về câu chuyện oan ức của cuộc đời ông Hãy cùng Exotic Việt Nam gặp gỡ ông Đoàn Văn Quyết để nghe ông kể về số phận của nàng Tô Thị và nỗi niềm oan ức của ông kể từ ngày nàng Tô Thị bị đổ nhé. À, hôm nay là có sẵn anh em đây anh Quyết kể lại chuyện ngày xưa đi anh Quyết. chuyện ngày xưa thì nó vẫn là chuyện ngày xưa. dạ. <laughs> dạ. Kinh tế của dân ở trên này nói chung là thời gian đấy là rất là khó khăn. Okay thì là dân người ta đi khai thác đá để bán cho các nó ngô yeah. đấy là sự thật không ai ta chối cãi những chuyện đấy cả yeah. Dạ. lúc đấy là có ai người ta cấm đoán chân nó gìn giữ bảo vệ thì nó tốt gì đâu dạ. yeah. mà người ta đi làm đá là bỏ công sức lao động của người ta làm lao động là chân chính yeah. Dạ. chẳng làm cái gì bay vã cả yeah. làm công ty thì nó bị ảnh hưởng năm 79 chín báo bán sai yeah nó bắn sang thì chắc là nó chẳng chú ý nó bắn tượng là có vị làm cái gì yeah. Dạ. mà trên cái đồi cao nhất ở trên cái đường lên thành nhà mạng ấy yeah. Dạ. là có một cái chốt kiểu như một chốt quan sát đấy yeah. Dạ. thì nó từ cái điểm cao đấy mà nó nhìn nó quan sát được nó xa hơn được rõ hơn yeah. khả năng là tàu đấy là nó bắn nó bắn chủ yếu là vào cái bài quan sát đấy bắn để quan sát nhưng mà không ngờ là nó giả nó cũng tượng làm cái vị này yeah. Dạ. nhưng lúc đấy thì là cô thì chưa đổ ngay chỉ yeah. Dạ. một cái đầu thôi yeah. Dạ. còn dưới chân bà thì dầm on nó ảnh hưởng nó hỏng cốt nó bắn đấy yeah. lúc đấy nếu như cái văn hóa mà nó quan quanh để ý đến cái tưởng làm tôi thì nó ra cố lại cái chân của bà không sao yeah. nhưng mà họ quan tâm để nhìn danh năm thắng cảnh của đất nước đâu nhưng cho nên mà đến năm 91 thì bà mới đổ yeah. trước khi bà ấy đổ đấy nó trận mưa to lắm như nước trên trời xuống yeah. mà từ bé giờ em chưa bao giờ thấy trận mưa nào khủng khiếp như thế yeah. cho đến chiều chiều khoảng muộn hơn thế này một chút này yeah. thì anh nghe cái tiếng nổ ùm một cái thì lúc đấy là anh còn chưa ở cái nhà kia đâu hay là ở nhà của nước khu tập thể điện lực ở hơn đấy thì anh ấy chạy ra ngoài đường anh ấy nhìn xuống thế này thì thấy bụi nó mùi cả lên thì lúc thì bà ấy là một cái, cái hòn đá nó to nó cứng như thế nó lộn cổ từ bên trên xuống trong va vào yeah. Dạ. cái bát núi bên dưới yeah. Dạ. thì hai khối đá to lắm cứng nó va vào nhau nó gây ra một tiếng nổ thì lúc thì bà ấy vỡ ra yeah, dạ, vỡ thì lúc anh ra nhìn cái bụi bay mù mịt hết cả lên rồi yeah. thì anh đoán đoán thì chắc bà tôi bị đổ rồi chứ anh không xuống tận nơi xem xuống thì chả làm cái trò gì được nên là vài ngày hôm sau bên công an bên qua thì lúc giờ là thị xã dạ thị xã và kết hợp với lại xã xã việt thắng với nó kia là phường tam thanh bây giờ thế cứ thế là bà ngoài bắt rồi bắt bay ra công an thị xã làm xuống dạ, lúc đó là nhà này anh chưa ở đây anh ở anh chưa ở đây anh ở bên trên bên trên cũng cái đường một trục đường đấy đi thẳng khoảng mấy chục mét nhà anh từ dạ. đây đi tay phải yeah. làm là đồ con thì sẽ làm sơ nhưng mà nó biết là lệnh làm hai cứ thế nó tống cổ anh vào trong bồn yeah. Dạ. vào trong bồn ra tức là sau khi nó ho anh một thời gian đấy thì nó quá anh khóa số 8 nó đưa lên cái xe tủ nó chở cái số cái bọc đi lên bây giờ đấy yeah. Dạ. trước kia thì nó chưa có bọc nó chỉ con đường ngọt đường châu đi thôi để nó dẫn anh sang đời kia người ta biết được mà tôi thì phụ nữ việt nam thì không son sắt trả chồng đứa con không ai người ta dám đi chặn được cái mà cái gì cả bây giờ cái sự việc nó dần dần nó chỉ một quên lãng đến khi đấy chú phương yeah. dẫn đi các cái cháu học sinh ra cái đợt đấy nhưng mà anh em gặp nhau thì anh nói là cái chuyện đấy yeah. Thế lúc đấy anh không chẳng biết thì chú là ai cả thế là đấy thì đợt sau là chú ờ, Bình Nguyên đoàn dạ, là Bình Nguyên bán trẻ Ừ. thật sự lúc đó là em hay lúc em là huấn luyện viên mà em hay ra đây lắm à, thì uh, mấy lần á không còn anh nhưng em biết câu chuyện anh oan à, nhưng mà lúc đó em chưa có cơ hội em viết ừ. thật sự trước đó là em có viết bài báo thời gian mà mà nàng có thể bị đổ thì có hai bài báo là một bài báo của lao động hai là báo tuổi trẻ thì thực sự là bữa em anh anh nói với cái là cậu nam gì đó là nói là em viết là em viết là là anh đọc đá phải em chỉ phân tích ở góc độ địa lý là nạn bị đổ do một cái tác nhân trực tiếp là trận mưa à, còn à, do quá trình caster này à, còn cái nhân trực tiếp là cái gì á thực sự lúc đó em chưa biết trận mưa đâu à, em chỉ biết là là do quá trình caster tại vì em đã leo tận nơi em thấy vết trượt đó mà thấy rõ ràng là vết trượt à, dạ nó dạ, quyết quyết em từng thật là dạ, à, quyết là, là à, em chỉ là cái vết của bà trượt cho anh quyết xem à, cái vết bà trượt là từ đây là anh quyết à từ ngay chỗ này nè ừ, ừ. à, cái đường này giờ thấy thấy cái đường này ngay chỗ này nè à vết trượt là vết này bà đứng chụp bên ngay cái vách đá bên ngoài này mà thế cho nên là khi mà mưa nó xoáy vào những khe cái kẽ đã bị ảnh hưởng pháo Trung Quốc nó bắn rồi nhưng mà bị nứt rồi này này mà đứng trên bên như thế này làm sao mà không đổ được yeah lấy cái ảnh rồi là chú chụp khoảng năm chín mươi thôi à. À, đấy, đúng rồi đấy. Phương hướng ép như thế này xuống à. tươi sáng sáng ra tại. À, ảnh này tại tấm khác nữa, tấm khác cái này nữa. Đã <laughs> xin là 29 năm mà chính ờ. quyền cũng không một lời xin lỗi anh ờ. Quân. À. Ờ. Về vấn đề là cũng không cần gì là phải giao con bố nhà đúng rồi. Cái nhưng trước tiên là một cái cơ quan công an. Ừ. Đấy anh làm sai thì anh phải dũng cảm nhận cái sai, à. sửa sai phải phải tác động với chính quyền à, kể còn hơn không nhờ ờ. không ờ, không để những cái nỗi quan nước này tồn động trong sao nếu như nó đòi hỏi mình về những cái giấy tờ thì tất nhiên là mình không có thế như những cái người mà người ta biết cái sự việc đấy người ta vẫn không như là còn sống hết có nhiều những cái cháu mà nó du học sinh nó đi nước ngoài về đấy, thì nó xem trên mạng các thứ sao nó biết rồi cái nó đến nó nó hỏi ông là ông quyết hỏi ông quyết con nó là chúng cháu cam cam trên uh, báo trên uh, trên mạng này chúng cháu biết là chúng là người bị qua nên làm vô hình thế giờ người ta có hỏi người ta hỏi cái từ ngày đấy đến bây giờ thì nó học quan toàn thể nào người ta đến người ta xin lỗi chúng chưa tôi bảo là chưa chưa anh xin lỗi tôi học câu nào cả cho nên là tôi thì muốn là bây giờ thì cũng là rất là nhiều năm sau khi bà tôi bị đổ rồi rất nhiều năm từ khi tôi bị oan tôi chỉ mong muốn là có tiếng nói các cái cơ quan nhất là bên công an lạng sơn ở trên sở văn hóa của lạng sơn là có xin lỗi tôi vậy